Hello, chào mừng anh em quay lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hãy để lại một like cũng như ờ, ấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em cuộc đối đầu giữa Aroca với Benfica tại vòng 19 giải đấu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha Trận đấu này được diễn ra vào lúc 4 giờ 15 rạng sáng ngày mai À, Benfica vẫn đang à, vững bước trên con đường đoạt danh hiệu vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đầu tiên kể từ à, mùa giải 2018-2019. À, à, thì sau khi thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước vô địch là Barara với tỷ số 0-3 vào cuối năm 2022 à, thì ở thời điểm hiện tại Benfica đã lấy lại được phong độ và chơi cực hay khi mà đang bất à, bại ở 4 vòng đấu gần nhất tại giải đấu này với à, một trận hòa và 3 chiến thắng và không để thủng lưới lần nào. À, hiện tại Benfica đang đứng đầu bảng xếp hạng với cách biệt 7 điểm so với đội bám đuổi gần nhất dù đã chơi nhiều hơn một trận. Đội bóng này à, có được đến 15 chiến thắng, hai trận hòa và chỉ nhận một thất bại trong 18 vòng đấu vừa qua tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. À, về phía đội chủ nhà Aroca đang có được ờ, uh, 26 điểm sau 17 vòng đấu và mang về được uh, ờ, 7 chiến thắng, 5 trận hòa cùng với 5 thất bại. So với mùa trước thì uh, vị thế hiện tại của Aroca ở mùa giải này đang có phần được cải thiện rất là tốt. À, từ chỗ chỉ đứng ngay trên khu vực nguy hiểm khi khép lại giải World quốc gia mùa trước thì Aroka của hiện tại sẽ không phải lo về nguy cơ rất hạn, thậm chí đội bóng này còn có quyền ờ, nghĩ đến tấm vé dự cúp châu Âu ở mùa tới khi đang ờ, kém top 5 với 4 điểm và bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ tới 12 điểm cách biệt trải qua 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. À, đội bóng này có được 5 chiến thắng, một trận hòa và 3 trận thua. Tính riêng tại giải ờ, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, từ đầu năm nay thì Aroca đang bất bại 3 trận đấu gần nhất với hai chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên thì ờ, bước vào trận đấu này khi phải đối đầu với một đội bóng tầm cao và đang cạnh tranh ngôi vô địch như là Benfica thì sẽ rất khó để đội chủ nhà có được điểm số và điều này đang thể hiện rất rõ qua lịch sử đối đầu giữa hai đội. Benfica đã toàn thắng ở 7 trận đối đầu gần nhất trước Aroca và ghi được đến 18 bàn thắng một ít uh, thông số khác như là Benfica không bị thủng lưới ở 3 trận gặp nhau gần đây và ở 7 trận đối đầu gần nhất Aroka đều bị đâm thủng lưới trong đó có 6 trận Benfica là đội đã mở tỷ số cùng với việc là giành chiến thắng ờ, ngay trong hiệp 1 và có đến 5 trong 7 trận đấu đó đều kết thúc với mức bàn thắng từ 3 bàn trở lên nhưng cặp đấu này ờ, gặp nhau thường xuất hiện ờ, rất ít các quả phạt góc điển hình như là 6 trận đối đầu gần đây cả hai đội kết thúc trận đấu chỉ với tối đa 9 quả góc cho mỗi trận và đến với tỷ lệ kèo của cặp đấu này đội khách Benfica chấp đội chủ nhà với mức chấp là 1.5 còn mã kèo tài xỉu cả chặn là ba hòa với tỷ lệ này anh em có thể vào mã kèo ờ, Benfica chấp 1.5 cả chặn vì theo các thống kê vừa qua thì mình tin chắc là trận đấu này sẽ kết thúc với ờ, chiến thắng cách biệt dành cho Benfica và anh em có thể thêm vào mã ờ, xỉu góc cả chặn